hòn đảo này còn rất nhiều nơi để khám phá nha các bạn bây giờ chiều rồi tôi sẽ đi bơi tự nhiên cái khách sạn của tôi ôn có mình tôi ôn ở cái khách sạn này nè đó, nguyên một cái khách sạn bự như vậy ở đây chỉ có một cái khách sạn duy nhất màu vàng xây kiên cố như vậy và còn đang làm cái nhà hàng nửa tháng nữa cái nhà hàng này nó sẽ làm xong và chắc chắn cái nhà hàng này nó sẽ là một cái nơi rất là lớn và sầm uất và bậc nhất ở đây luôn trời có chữ tion gì ở đây luôn rồi thì chả hiểu luôn đây xây luôn sẵn một cái hồ cá ở đây là cái chỗ này là dữ dằn nhất mà nó để rẻ nhất cho Tây Ôn bởi vì người ta nó thấy tôi ôn mang cái đuôi cá rồi bà chủ uh, trong cái khách sạn nói là cách đây 3 ờ, tháng bà có một giấc mơ là bắt đầu là bà dọn tới đây là bà xây dựng nơi này luôn giấc mơ của bà thật là kỳ lạ các bạn bà nằm mơ bà nói là sẽ có một sứ giả từ đại dương đến nên bà xây dựng nơi này đó khủng khiếp nói chung là không thể tin được mọi việc tôi đến làm như là chư thiên sắp xếp cho tôi ôn vậy chạy ở đây có nhiều nơi lắm nha mà cái nơi tôi ở lại là nơi tốt nhất mà nơi chịu thanh toán tiền theo cái cách của tôi ôn qua bay bao sứ giả từ đại dương hả Ây da. ghê nha biển ở đây nước trong xanh ghê chưa Tây Ôn sẽ mặc nguyên bộ đồ này để đi ra biển Đi thẳng ra biển Thứ nhất là Teon đi tắm ờ, các bạn Nước biển sẽ làm sạch quần áo của Teon khỏi còn giặt xà bông Hồi Teon đi Hàn Quốc Mua ba cái trái banh Giặt bảo vệ môi trường là không có cần dùng Xà bông Trời nước trong xanh luôn trời trong sạn luôn tôi đã trả tiền ăn một tháng của mình rồi Teon cũng đã trả tiền đi lặn với mấy anh em kia rồi Việc tôi đặt trước chuyến đi đến Philippines Bị quỷ lại Cũng vì một lý do chả hiểu sao bị chì chạy rồi bắt đầu đi chảy luôn tôi hy vọng nơi này đừng có đô thị hóa quá cứ giữ cái vẻ thiên nhiên này của nó tiếp tục đi cái căn nhà này, này xấu quá cái căn nhà trước mặt mình đang xây nó là nhà hàng nàng tiên cá đang làm á còn cái chỗ tôi nở thì sắp làm xong rồi chỗ đó chỉ có mình tiêu nở thôi với hai má còn chủ quán bây giờ mình sẽ lặn ra ngoài kia ha hai bữa nay tôi nói trên bờ nhịp tim của tiêu nó đập nhanh hơn xuống nước tôi thấy dễ thở dễ sợ ơi rác thải Tường sẽ còn đi khám phá nhiều nữa Các bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Tường Tường không biết là mình có thể tồn tại nổi Những ngày sắp tới hay không Bởi vì Tường chuẩn bị làm những việc rất là kỳ quặc Tôi muốn làm mọi cách để cứu thiên nhiên động vật và bảo vệ đại dương Tôi có một thứ tình yêu lớn hơn cả tình yêu của người bình thường tình yêu này nó làm cho tôi vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân rồi còn tình yêu của người bình thường khi mình yêu quý mình sợ mất đi mình có được người yêu thương mình sợ mất đi nên mình có nỗi sợ hãi <laughs> ok khám phá vùng biển xung quanh này cùng với tây ôn nha để coi ở đây có gì